hôm qua thì um, anh em đã xem được cái video mà mình nhận định trước đó cho tất cả anh em thì anh em cũng đã biết ngày qua là anh em ăn rất là nhiều kèo luôn nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận à, hạng nhất Anh nữa nha anh em đó là cái trận giữa thằng Norwich và thằng uh, Rotherham thì anh em đây anh em cũng thấy à, hai thằng này gặp nhau vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 4 thì còn đây là cái bảng xếp hạng mà bên trên vị trí ngoại ờ, hạng nhất Anh nha anh em thì anh em thấy thằng Norwich á, đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 60 điểm sau 40 vòng đấu thì uh, hiện tại thằng Norwich đang có một cái cơ hội đang còn vẫn còn cái cơ hội để tiến lên cái top 6 trên bảng xếp hạng để có thể um, đấu cái dòng uh, playoff để uh, lên hạng nha anh em thì uh, thằng Norwich đang còn có cơ hội trước Norwich là thằng Blackpool nè với cái 61 điểm à, thằng Midwest với 62 điểm thì thằng Northwest đang có 60 điểm nếu mà trận này Northwest thắng thì Northwest sẽ có cái cơ hội tiến lên cái vị trí trên bảng à, top à, 5 top 6 để à, thằng Northwest đứng và có chắc cái vé để đấu vào playoff để à, lên hạng nha anh em thì còn trong khi đó thằng Rotherham thì đang đứng vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 39 vòng đấu thì hiện tại thằng Rotherham đang có một cái vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng để có thể trụ lại hàng nhất Anh để đấu cho vào mùa sau nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thành tích mà gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên đội chủ nhà trước là đội Norwich Norwich vừa thắng thằng Blackpool với cái tỷ số 2-0 trên sân nhà của thằng Blackpool luôn nha thì trước đó Norwich có thua thằng à, Sheffield với cái tỷ số là 1-0 hòa hòa trước thằng à, thì nói chung trong 10 à, trận gần nhất thì Norwich đã thắng hết 5 trận và hòa 3 trận chỉ để thua 2 trận còn trong khi đó, thằng Rotherham thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thằng Rotherham mới chỉ thắng được 3 trận và thua 4 trận nè và hòa 3 trận. Thì cái phong độ của thằng Rotherham trong cái mùa này cũng đang rất là ổn định, rất là đang đứng vị trí rất là an toàn trên cái vị trí bảng xếp hạng của thằng hạng nhất Anh. Còn thằng Norwich thì mới vừa tụt hạng xuống mùa này nhưng mà thằng Norwich đang có một cái vị trí không an toàn để có thể muốn lên hạng nhất Anh thì thằng Norwich còn phải thể hiện thêm nhiều hơn nữa nha anh em để có thể vươn lên cái vị trí top 6 top 6 hoặc top 5 trên bảng xếp hạng thì thằng Norwich mới có cơ hội đấu vào playoff để có thể lên vị trí ngoài hạng Anh để đá trong mùa sau. Thì à, còn trong cái thành tích á, chơi trên sân nhà của thằng Norwich thì trong trong à, 5 trận gần nhất thì Norwich đã thắng hết 3 trận và để thua thằng Sunderland này với cái tỷ số 1-0 nè, thua thằng Sheffield với cái tỷ số là 1-0 luôn. Thì à, còn 3 trận trước đó thì Norwich toàn thắng, toàn thắng nha anh em, toàn thắng 3 trận với tích biệt từ hai bàn đổ lên không. Thì còn cái thành tích mà đối đầu của thằng Norwich và thằng Rotherham thì anh em thấy à, trong 4 lần đối đầu gần nhất thì thằng Norwich đã thắng đủ 4 lần luôn anh em đã thắng hết 4 lần trong khi đó thắng cách biệt từ một bàn không chỉ có cách biệt một bàn thôi anh em nhưng mà ba trận đã nổ tài rồi ba trận đã nổ tài thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài được nhưng mà mình chưa có cho anh em cái mã kèo tài trong cái lúc mà mình nhận định như thế này tại sao anh em phải hiểu cái vấn đề là khi có cái đội hình chính thức nó tung với cái đội hình với cái sơ đồ với cái chiến thuật nào anh em có nên đá tài hay không nếu nếu như mà nó muốn tung cái đội hình ra nó chỉ đá một không nó ăn một không bắt đầu nó thủ thì tỷ lệ anh em đánh tài nó rất là hiu thì bởi vậy tới lúc có đội hình thì mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử ờ, trong cái lịch sử mà cái trận của ờ, Norwich và Rotherham đấu trên sân nhà của Rotherham mà Norwich ăn với cái tỷ số là 2-1 nha anh em. Thì anh em thấy trong cái trận đó Norwich hiệp 1 ăn với tỷ số 1-0 nè và hiệp 2 thì Norwich ăn ờ, à, Hiệp 2 thì à, cái bàn gỡ hòa vào phút 49 và cái bàn phút 50 thì thằng à, Norwich đã tăng lên tỷ số 2-1 lại. Thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Norwich chỉ chấp có 0.5 thôi nhưng mà cái trận này trận này nhà cái đang đánh giá rất là cao Norwich à, đang cố gắng nỗ lực để kiếm mùa sau để kiếm một cái vị trí lên ngoại hạng Anh để đá nha anh em. Thì à, mình sẽ tiến vào cái phần góc cho tất cả anh em xem. Thì trong cái trận đó chính quả góc nghiêng về Norwich mà chỉ có hai quả góc nghiêng về thằng uh, Rotherham thì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 thì đây anh em thấy trong cái trận lượt đi trên sân nhà của thằng Rotherham thì thằng Norwich nó chỉ chấp với cái mã kèo là 0.5 nhưng mà lượt về trên sân nhà của Norwich thì Norwich đang nhà cái đang đánh giá cao thằng Norwich sẽ ăn trong trận này với cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là thằng Norwich chấp một thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo thằng Norwich nhưng mà anh em cầm trang anh em chơi anh em không bao giờ nên vào những cái cả kèo mã kèo một quà này hết anh em chờ kèo trận đấu ra sân 5 7 phút 10 phút 15 phút gì đó không cần biết kèo nó tụt xuống 0,75 hoặc 0.5 anh em vào tỷ lệ anh em ăn trọn kèo nó sẽ đủ hơn nha còn nếu mà giống như anh em vào một quà thì thằng phút nó quyết nó vào phút thứ 10 đi nó ghi một trái mà nó đứng hình tới phút 90 thì anh em vẫn quà kèo mà anh em đâu được ăn bởi vậy anh em phải đầu tư mà tại sao anh em phải xem xét cái đội hình và anh em phải xem xét nó đá như thế nào anh em mới nên đầu tư mạnh tay đó là anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo nó quyết chấp 0.75 hoặc 0.5 cho mình thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn đây thì anh em chốt kèo thì anh em có thể nằm trên Norwich chờ kèo hạ xuống 0.75 thì anh em hạ vào cái kèo thằng Norwich nha đây, anh em cứ nằm Norwich à, 0.75 cả trận nha anh em. Còn góc cả trận thì anh em cứ vào thằng Norwich chấp 1.5 cho mình. Thì giống như trong cái lịch sử á, mà mình đã đưa cho tất cả anh em xem rồi. Anh em cứ vào thằng Norwich chấp góc mạnh tay nha. Quan trọng là cái mã kèo này anh em vào thằng Norwich chấp góc mạnh tay cho mình. Còn hiệp 1 Hiệp 1 thì anh em có thể chọn cái mã tài hiệp 1 0,75 hiện tại tài nó đang là một nhưng mà anh em có thể chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút anh em vào cái mã tài 0,75 cho mình thì đó là cái mã kèo hiệp 1 cho tất cả anh em đã tài góc thì hiệp 1 anh em cứ chọn cái mã tài góc mạnh tay cho mình thì đây anh em chủ yếu á, là anh em quan trọng là anh em nhớ cần nên nhớ trong cái dặn hạng nhất anh mình nhận định kèo góc chưa có phản một kèo nào cho tất cả anh em thì anh em nên đầu tư mạnh tay vào hai cái mã kèo góc này nè còn những anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò không thể chơi được những cái mã kèo gốc này thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể có những cái mã kèo gốc anh em chơi anh em đánh được gốc anh em đánh được thẻ kèo phụ anh em lại dễ ăn hơn những cái mã kèo chính cái đó là cái vấn đề mà anh em cần nên biết để anh em chơi bóng đá này anh em đầu tư để anh em kiếm lãi kiếm lợi nhuận nha thì đây là bốn mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận Northwich và thằng Nottingham này thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo hơn hoặc là anh em muốn đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo phụ này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình. Thì ờ, Zalo um, của mình có để trên phần bình luận á, thì anh em thấy có chữ 0937 072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể đầu tư được cái những cái mã kèo uh, phụ nè, giống như kèo gốc, kèo thẻ, kèo rung gốc, rung thẻ hoặc là kèo rung. Anh em có thể xây kèo bán kèo. Giống như anh em á đá nếu mà anh em nào mà chuyên chơi về cái môn mà ăn non rút sớm là giống như à, anh em chơi trong trang đi cái trận đấu đó nó chấp chỉ có nửa trái thôi hoặc là 0,75 đi nhưng mà nó ăn một không thì nó lúc đầu là anh em đặt một triệu không nó sẽ chung cho anh em một triệu ba một triệu tư cho anh em rút ăn non nếu mà anh em suy nghĩ cái trận đó có thể hòa thì anh em kèo trên anh em sẽ thua nhưng mà anh em có thể bán kèo bán kèo để anh em ăn non anh em ăn sớm giống như anh em ăn chỉ được một một nửa tiền hoặc là anh em ăn 1 phần ba kèo đó thì anh em nào mà sợ nghi về cái tỷ số đó nó sẽ dè về thì anh em bán kèo anh em rút về đó thì nó chơi sang nó lợi thế được nhiều cái vấn đề đó nha thì mình cũng chỉ hướng dẫn cho tất cả anh em tới đây còn anh em nào mà thiện chí muốn chơi à, hiệu quả và muốn kiếm lãi á thì anh em không cần phải chơi ngoài qua thầu qua cò anh em kèo thì cả đóng kèo luôn một trận trong trang một trận đấu nhiều khi nó tầm tới 170 mấy mã kèo thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký trang và anh em vào anh em chơi 170 mấy mã kèo đó anh em lựa ra kèo nào anh em thích thì anh em đánh